bật nắp Pepsi 7 up Mirinda để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn. 9 kg vàng, mỗi lon tương đương 1 kg. 333 xe máy Yamaha Chanus cùng hơn 1 triệu thẻ điện thoại. Bật nắp đón Tết vàng về nhà.